súng à Ủa, hụt cái đầu này nốc một nốc hai đó cứ đi tại mình đã thử solo squad tại tầm giờ này cũng có rất là nhiều người được xem cũng rất nhiều người khá là nhiều chơi từ ba viên đâu rồi ta à? xác xanh lè hết rồi wow cá kìa vật khí thế ban đầu ta ban đầu ta Tiếng nước kìa ừ, Tiếng nước kìa nó vậy Viên là tiếng nước Chắc phải tu luyện lại thôi come on, come on, come on, come on. Rồi. Bò đúng là vào cái Petado mình đi đâu rồi. Rồi, tên bốt, này tên bốt, này tiền Denelecek, vay tiền vay denelecek. Vay denelecek, vay denelecek. Chạy này. Chạy này, nút chưa? Chạy này. Chết luôn này. That no. That no. Don't bên đây có cái nhà này. bọn nó kia ra về thì nó bắn kìa còn thấy he chỉ có hàng thôi, ô còn thằng ở dưới đúng rồi có clear rồi May quá thằng kia không bắn mình May cô vừa nhanh Mình không nhìn thấy thằng ở bên bên tay phải Mình đã bọt xuống này À hiểu Biết biết nó nằm ở đâu rồi thì chưa cho lên một cái em tấm kìa có xe kìa xong rồi hay thế mình sấy mà không không lúc nát ngủ qua mày nha k 98 kìa ai dùng vậy k 98 k 98 kìa quá trời gian nóc rồi nóc rồi nóc rồi còn còn còn từ từ không áp đâu Clear, clear, clear, clear. 哇 thanh sorry thanh đó chạy như thế có phải hay không chạy đi đấy chưa chưa bị chết kìa nóc luôn rồi nốc đang bơm máu bị tên kia bắn nó 18 giờ wow what what bay mũ Wow. Ngoài cũng có. Bước chân đằng sau con số 4 giờ quay giết con boss đi. Kệ nó, kệ nó. Giết người đã. Kìa sắp mọc rồi kìa. Đợi nhau. Ngoài còn một thằng. không còn không nó còn không còn còn còn gốc cây gốc cây bụi cây anh mang đi chỗ cái xe công lên đi ở cái bụi cây khô đấy là cái xe 你我，对对

Hey. <laughs>